Video này được tài trợ bởi game Ragnarok Internet Generation là một tựa game đã được ra mắt chính thức được vài tháng ở thị trường Đông Nam Á và tại Việt Nam, ngày ra mắt game sẽ là ngày 1 tháng 9 này. Và đặc biệt, Ragnarok là một tựa game kinh điển từ những class nhân vật, những con slime màu hồng, thú cưỡi quen thuộc đã từng làm mưa làm gió trong quá khứ từ một tựa game của PC, đó chính là NBT Gravity Hàn Quốc chục năm về trước, nay đã được tái hiện hoàn toàn ở trên mobile. Bên cạnh đó, tựa game còn được bổ sung thêm nhiều tính năng mới để phù hợp với thị trường của game mobile với đồ họa siêu đỉnh dễ thương và phù hợp với mọi lứa tuổi. Game có map mới rộng lớn, thỏa sức phiêu lưu, các chế độ chơi mới lẫn cũ như là săn boss, liên minh mang hội, chế tạo vật phẩm, tự do chiếm thành, tự do học kỹ năng, MVP, đập trứng, và game nói không với hút máu, ba loại tiền tệ lưu hành chính ở trong game Thân thiện với dân cày, không nạp, cũng không lo bị thọt và bạn có thể tự do chuyển class nhân vật tùy ý thay đổi liên tục theo meta hoặc là sở thích cá nhân của các bạn. Hiện tại game có chia thành 6 class nhân vật chính sẽ có cập nhật thêm trong tương lai. 6 class nhân vật có trong game một đó chính là kiếm sĩ hai chính là mục sư ba là ma pháp sư bốn là đạo tặc năm là cung thủ sáu là thương nhân với 6 class này chia thành 12 nhánh nhân vật khác nhau cùng với 3 giai đoạn chuyển class. Với hàng tá tính năng PvP khác nhau tạo thành một hệ sinh thái vô cùng phong phú như là tổ đội, ban hội, quốc gia chiến boss, chiếm thành, ban hội chiến, lập quốc, vượt ải phó bản, vân vân. Trong game còn có thêm một số tính năng khá thú vị như là hoạt động tương tác với người chơi, hệ thống trang phục thì siêu phong phú và đáng yêu. Và còn có các tính năng ủy thác, treo máy tiện lợi cho người chơi, con buôn hoặc dân cày, auto gen quái vật, nhặt vật phẩm, săn boss, câu cá, nấu nướng và rất nhiều những tính năng khác đang chờ chúng ta. Và quan trọng nhất là người chơi hãy bám sát lấy cốt truyện, mở rộng các nhiệm vụ xoay quanh cốt truyện và tuyến nhân vật, bổ sung thêm hàng ngàn nhiệm vụ phụ mới và nhiệm vụ ẩn để có thể nhận được thêm thật là nhiều phần quà mới, skin siêu đáng yêu ở trong game nhé. Và còn về phần trang phục nhân vật ở trong game thì hoàn toàn là miễn phí, rất phù hợp cho dân cày, không cần nạp tiền, nạp thẻ mà vẫn có skin đẹp để chơi. Với rất nhiều sự lựa chọn thì các bạn có thể thỏa sức sáng tạo ra nhân vật theo ý muốn và sở thích của các bạn. Đối với một tựa game có cốt truyện hay, có trang phục đẹp và không cần nạp tiền, hoàn toàn miễn phí thì còn chần chờ gì nữa mà không tải game ngay về để chơi cùng với Hero Team bọn mình nào. À mà quên nữa, game có rất là nhiều cách đăng nhập để các bạn có thể lựa chọn nữa nha. Tải game ngay nào. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Yêu các bạn. Together we rock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 nay mình sẽ giả mạo thành anh Mr. Dịch Mình sẽ làm một ngày làm trưởng team của Hero Team Đó, sau đó là mình sẽ gọi là à, gọi là cho mọi người trong team nha anh em nha Nè anh em, mấy bạn coi nè, ở đây nè Mình đang có nguyên một chiếc siêu xe màu vàng luôn bạn ơi, đó xịn chưa Trưởng team á là phải gọi là VIP Pro vậy bạn hiểu không Trưởng team là phải có siêu xe luôn ấy, ok Rồi bây giờ sẽ leo lên siêu xe nè, bây giờ mình lái xe cho bạn coi nè Siêu xe của mình đây, đó ghê không, ghê không, ghê không ghê không ghê không đó mình ngồi trong xe là mình thấy được cái cái vô lăng nó lái đó các bạn ở ờ, à, trời, xong tung vô cây luôn rồi đó ờ, ok ok uhm. để mình xem coi bây giờ mình sẽ lượn một vòng nè để mình coi coi có ai không để mình kiếm mình cho các bạn ơi hey, mà một ngày làm trưởng team thì chúng ta sẽ làm gì giờ ta hay là mình vô nhà mình à, hành hạ mọi mọi người mình bắt mọi người phải nấu ăn cho mình à, cái kiểu lâm nhà ở ờ, đây khoan từ Nè, hình như là mình mới thấy bóng dáng ai đó thập thò, thập thò đi ngang qua đây các bạn ơi Hình như là ca mui thì phải À, À thấy rồi thấy rồi À mấy bạn ơi ca mui có nhà nè Hay là người đầu tiên chúng ta chọn sẽ là ca mui đấy bạn Mình nghĩ hợp lý nha Chọn ca mui đầu tiên là hợp lý á <laughs> Ok ok Rồi bây giờ các bạn hãy coi Phong Cận Một ngày làm trưởng team giả mạo Mr. Dịch Và chọn tất cả thành viên của Hero Team như thế nào nha Từ từ bây giờ để mở cửa đây nè Đây ca mui ơi ca mui Ai gọi gì vậy ai gọi gì vậy từ từ thôi từ từ thôi Ủa Ủa Vin hả à, tôi là tôi là Mr. Dịch Ok từ từ mít ông mít dịch ông ông hay nói chuyện sao các bạn trời ơi mình mình phải nói chuyện nghe giống ổng không thôi là bị nghi ngờ các bạn ơi à, à, à, à, tôi là mít tư dịch nè <laughs> giọng bạn hôm nay là bị làm sao đấy lúc nãy mình có thấy bình thường nhậu <gasps> việt gì ôi việt ơi việt ơi việt ơi việt ơi cái gì việt dịch mua xe lúc nào vậy Trời ơi còn hỏi nữa à, Chắc mình nói chuyện bình thường các bạn ơi Mình mình nói chuyện giống ông dập hồi nãy mình mệt Có cái gì đâu mà nói <laughs> chuyện nghe mệt đó. Chắc mình nói bình thường cho rồi à, à, Xe này hả à? Trời xe này rẻ mà Xe này là pha à, Chết xem nói xem nói phong rồi à, Xe này là vịt à, vịt mua về Vịt à, để vịt chân hồ bơi mà Không gì đâu bỏ xuống hồ cá chân này Em vịt chân hồ bơi thì cho ca mua đi mua nhìn thích cái xe này lắm luôn á Cái xe này là siêu xe á bà Ủa Ủa cái gì cái gì cho á Nghĩ sao vậy ừ. Siêu xe mà đòi cho Bà biết chiếc này bao nhiêu tiền không Tôi thà tôi để trong nhà cho gọi là nhện Nó bám vô cho bụi Cho cho hư Chứ tôi không có cho ai đó Tại xe theo của tôi Tôi để tôi chân được không Thôi, ờ, thôi mệt Ủa, ờ, quá nhưng mà bình thường Vịt có cái gì là Vịt cho cả mũi hết mà sau này Vịt kia xỉ vậy Có ta Xong dịch ông dạy gái á Bạn tự nhiên có gì cũng cho ca mui hết Gì kỳ vậy Dạy gái vậy trời ơ nhưng mà hôm nay khác hôm nay không có cho vậy đó mà khoan từ từ tính ra là hôm nay tôi qua nhà bà tôi có chuyện chứ không phải là tôi qua không đâu mà bà bà mượn xe tôi bà hỏi bà xin xe tôi hôm nay là qua Trời là có việc việc việc việc việc gì trời làm gì có việc gì đâu việc gì thì cũng mà là bạn cho đồ mình thôi mà gì đâu ủa tính ra là sao mà bà ca mui này bả suốt ngày bả cứ xin xin đồ của ông, của ông dịch hay sao mà tự nhiên bả bả gặp mình cái bả cứ dịch ơi cho mình đồ đi cho cái đầu bà thôi bây giờ tôi nói à tôi á mỗi tuần á là tôi phải gọi là đi người ta gọi là gì ta đi um, um, quan sát ngôi, cái ngôi làng này có coi ai vi phạm gì sau đó tôi sẽ bắt phạt ờ. tôi đóng tiền hiểu không hiểu không ờ. cho nên hôm nay người đầu tiên tôi muốn uh, đến nhà kiểm tra chính là nhà của ca Camui. Đấy ok bây giờ Camui uh, à, cho tôi vô kiểm tra. Đây là kiểm tra gì ở đây? Ủa Camui có làm gì đâu mà phải kiểm tra từ từ nha, không kiểm tra nha, kiểm tra cái gì? Đặt cái cửa là tưởng à. là không dám vô à tôi là trưởng tim của tôi mà ông làm gì à tôi là trưởng tim tôi muốn làm gì kệ tôi đúng không các bạn trưởng tim là phải như vậy hiểu không bạn ồ ờ. tôi trưởng tim làm gì kệ tôi ủa mà khoan ai cho nhà bà nuôi cá hả hả ủa chứ làm sao mà không được cả bể cá này đẹp mà tính ra là tôi là con con vịt tôi là con vịt mà tôi con vịt thì tôi cũng hay bơi dưới nước mà con cá nó dám bơi nhanh hơn con vịt tôi ghét không cho nuôi nữa đặt đi không cho nuôi để anh Nhà Ủa, gì đâu mà không anh gì kìa Vít Sao bà lại sắp về đây đập cùng của tớ Ủa thích đập được không Ủa mà sao nhà hôm nay bừa bộn quá vậy nhìn nè Trời trời có lâu nhà có quét nhà dọn nhà vô mà sao thấy nhà bừa bộn quá vậy Trừ 10 điểm à, à. Ủa, ủa, ủa, bây giờ lấy đâu ra cái gì điểm nữa vậy ừ thì bây giờ phải có điểm chứ tại vì là nếu như mà mình không trừ điểm á thì không ai sợ hết mà cứ 10 điểm là sẽ 10 triệu phạt 10 triệu hiểu không ê bậy à bậy à bậy à bậy à cái gì mà 10 điểm là 10 triệu mà trong khi vừa rồi bạn trừ luôn của mình là 10 10 điểm luôn vậy làm tính thế kiểu gì ai cũng lắm là trừ một điểm nữa chứ không trừ 10 điểm luôn do nhà ở giờ thích trừ được không chuẩn tim muốn nói gì kệ tôi à, Chơi vậy là không có được nha Tôi phản đối nha tôi phản đối nha Ủa phản đối hả à? Phản đối đuổi ra khỏi tim luôn giờ đó à. Phản đối vậy coi coi Coi coi cái gì không à. Trời ơi Nhà gì đâu mà ai cho mua tivi bự dữ à Hả bự hơn tivi nhà tôi thì tôi không thích vậy nhà tôi có tiền thì tôi mua rồi làm gì mà vợ không cho tôi mua bây giờ bị <laughs> bị đau quá à. mệt quá tôi từ nãy giờ ờ, mấy bạn ơi mình có hơi ác không các bạn mình làm gì có hơi ác không các bạn <laughs> thôi từ từ ê ê không khóc lóc gì hết khóc trừ 10 điểm nữa giờ bây giờ nói nha à, à, à, thưa không khóc lên không không không khóc lên giờ à, đang đói bụng nè có gì ăn không em ơi ăn coi cho trưởng tim ăn coi nhanh lên có gì ăn đó hả từ từ để tôi xem nào ờ tôi có gà cà rốt thúi nè tôi có khoai tây mọc mầm nè tôi có mắt nhẹ này bạn ăn không Ê, ờ, tôi ăn cái tôi chết hay gì bà nội Có gì ngon ngon đem đây nhanh lên hết rồi, từ từ xíu, từ từ Đây, Ôi, đây, tôi đây, đếm đây, từ một đến ba không có đồ ăn trừ thêm 10 điểm Cái này ai một cây này đây đây đây à. cho bạn <laughs> nguyên đây là một suất ăn đặc biệt nha tôi chuẩn bị để tôi ăn đó nhưng mà thôi được rồi bạn bè với nhau thì tôi cho bạn ăn đó đây là sushi này đây là thêm gà nữa thơm Ôi. quá à cái gì mà tôi là người việt nam mà không có cơm tấm sườn bị chả hay là hủ tiếu hay vậy hả à, à, tôi tôi có bao giờ ăn mấy cái đấy đâu Trời đồ Việt Nam người Việt Nam mà không ăn đồ Việt Nam trừ 10 điểm nữa Ủa, ok vậy? thích trừ Ê, thì đấy, bạn có nhầm không nhở mình ở miền Bắc mà chung bạn mình cũng bạn mình ở miền Bắc bạn cũng ở miền Bắc đó giờ mình có bao giờ ăn cơm tấm đâu Ủa thích trừ được không tôi thích tôi trừ à. Ờ. thôi được không ok rồi để coi coi cái này là món gì đây cái gì đây trứng gà nè rồi cái gì cái này là cá hồi hả đâu ăn thử miếng coi à đấy là bánh mì chậu ờ, ờ, quá dở quá dở quá cái gì đâu đồ ăn gì đâu mà cho trưởng tim ăn mà dám đưa đồ ăn dở cho trưởng tim hả hả Việt, Việt ơi, Việt có biết cái đấy là mình chuẩn bị mình chuẩn bị ăn đó Mà bạn ăn mất của mình thì thôi đi Bạn còn chê nó ăn không ngon nữa Quá đáng vừa thôi Ê mấy bạn ơi, tính ra bà ca Camui lúc nào bà cũng khóc hết các bạn kỳ vậy Ê khóc trời hơi 10 điểm nữa nha Trừ 10 điểm à, à, à, Thôi không không không không bây giờ, bây giờ, bây giờ Rồi để kiểm tra món tiếp theo nè Cái này là món gì đây Món này là món sushi tôi vừa mua ở ai ông Mèo Bình Tân đó Sushi hả? Đâu thử miếng coi ừ, Lấy một miếng ăn sushi thử coi, Ăn thử coi Từ thử nè Từ từ người ta ăn chứ Nhầm nhầm nhầm Trời ơi, cái này là sushi gì mà ghê quá vậy Hả? Cái này sushi gì đây? Sushi tôm hay sushi gì mà ghê quá vậy? Trời không ngon Từ từ lấy ông miếng khác Ông không ăn rồi. được thì để tôi ăn Tôi thích ăn nữa Ông không ăn thì ông đi chỗ khác đi Rồi, tiếp theo nữa là cá gì đây? Cá cá tuyết này, ok ăn thử coi Ê, Trời ơi, cái này dở quá Trời cái này cũng dở luôn Cái này cũng dở luôn Ê, Nguyên cái năm dở luôn thì để để tôi ăn nha Sau này đi ném thức ăn thì Ném thức ăn thì là không tốt đâu nha Ủa không thích thích thì à, hay gì ta đồ ăn không phải đồ ăn tôi mắc mới tôi phải sợ thôi nói chung là đồ ăn dở quá trừ thêm 10 điểm nữa rồi còn món gì đây không có gì hết trơn á không có món gì á nếu à... không phải món gì đâu không có gì đâu à, tính ra là tôi mới vừa nhìn thấy đồ ăn này bà dám dẹp vô bà không cho tôi ăn nha tính ra là dạ, bà ok ông, là ông chê ông chê không ngon là ông trừ tôi 10 điểm tức là tôi bị mất luôn 10 triệu mà thì tức là nếu mà ông càng ăn thì tôi ông càng trừ điểm tôi thì tức à. là tôi không cần không cho ông ăn là tôi không bị trừ điểm đúng rồi à trưởng tim qua nhà xin đồ ăn mà không cho ăn trừ thêm 10 điểm nữa không cái này là trừ trăm điểm luôn <laughs> trừ trăm điểm luôn à để coi coi 10 triệu 10 triệu mà gọi là sao ta 10 triệu là có nghĩa là 10 điểm là 10 triệu nè mà 100 điểm 10 nhân 10 điểm là là một tỷ đúng không một, <laughs> một tỷ ủa phải không ta phải không ta phải không vịt hả vịt nếu còn tiếp tục trừ điểm mình á mình sẽ cho bạn giống cái củ cà rốt này nè Trời à, bạn sẽ gọi là sắc mình ra hả trời dám đe dọa gọi là ờ, ờ, gọi là sao ta nói gì ta dám đe dọa trưởng tim mà trừ thêm 10 điểm nữa rồi <laughs> ủa hôm nay dạ. thịt mì làm sao vậy à, trời đất ơi tính ra nha tính ra nha bạn bình thường bạn tốt rất là tốt với mình này xong rồi bạn cũng không bao giờ bỏ ra cái kiểu mà cái gì mà điểm điểm điểm điểm đúng đúng đúng nói chung là bạn ủa? có bao giờ thấy đâu sao hôm nay bạn mình càng ngày càng có nhiều bạn fan biết đến chúng ta nhiều hơn thì chúng ta phải biết giữ hình ảnh chúng ta là những con người thật là sống sạch sẽ thật là những con người văn minh lịch sự hiểu không bước vô nhà thấy cái nhà nó dơ là phải trừ điểm liền đấy không đồ ăn nấu đồ ăn cũng dở nữa là phải trừ điểm liền hiểu không nói chung là Ông... chúng ta phải thật là hoàn hảo no, no, no, no, no. ta mùi nghĩ ra một cái nữa rồi vì đây vì tấm đẹp mọi người đúng không ừ Thế thì ca Camui yêu cầu ca Camui cũng có thể chấm điểm được nhà Việt Đi qua nhà Việt Nhanh nhanh không nói khoan, đâu Khoan từ từ trước khi qua nhà tôi tôi phải kiểm tra thêm một tí nhà bà này chứ Vẫn còn nữa hả? Từ từ Sao bên đây nhà bà có mấy con bò nhìn ngon quá vậy Nhìn con nào cũng mập như con heo vậy Ê bò của tôi nha bò của tôi nha Ông đi ra chỗ khác nha Ông đi ra chỗ khác nha Bò này là tôi nuôi nha Ủa bò này ca Camui nuôi hả Thôi rồi bây giờ tôi hỏi ca ca nè Camui ca Camui từ nãy giờ ca Camui bị trừ hơn trăm điểm rồi hả Camui có muốn được cộng điểm không Ủa làm cộng được hả cộng được hả được được được đây tôi cộng, cộng nha hả? ừ cộng dễ lắm bây giờ tôi chỉ cần cho tôi xin mấy miếng thịt bò là được giết thịt bò đâu đâu con tôi con tôi yêu quý phương tôi bye khóc cái gì mà khóc trưởng tim là gọi là sao ta muốn thích cái gì nè tôi nói cho bà nghe nha ở trong làng này á cái gì của bà sẽ là của tôi còn cái gì của tôi thì vẫn sẽ mãi là của tôi không được ai lấy hết hiểu không ai rồi xin mấy con bò nha ok à, khoan từ dẫn đem bắt lạc người ta mấy bạn sao mình thấy mình hơi quá đáng các bạn ơi nhưng mà thôi kệ cho anh thôi mà tí nữa mình trả bà lại sau các bạn ơi cái này chỉ là cho anh thôi nhá bạn mấy bạn đừng nghĩ là phong ác độc hay gì các bạn cho anh thôi cho anh thôi ok thôi bây giờ ngoài đó khóc nữa hả trời ơi trời khóc lóc cái gì để vô nhà coi ủa mà khoan từ từ mới ơi mùi ai ai nói, nói mùi nghe nè phong à, chết chết chết cha nãy giờ cứ phong phong quại bạn ơi coi chừng bị lộ bây giờ à, à dịch á thì à, hôm nay dịch mới phát hiện ra là trong tủ quần áo của dịch á toàn là đồ màu vàng không à mà bộ nào cũng y y y hệt nhau hết ờ, dịch ờ, muốn ờ, có bộ áo mới không biết có đồ mới không ca mui có đồ mới không cho cho dịch xin bộ Được cộng điểm không? Được chứ cộng trời. điểm thì người ta mới cho chứ Được hết trời chỉ cần gọi là cho đồ quần áo là là cộng điểm hết nó cộng điểm đúng không thấy không tay đi đi theo tôi đi theo tôi à nãy giờ là ông trừ sư sơn của tôi 50 điểm thì cái điểm cộng này tôi yêu cầu tôi được cộng 60 điểm nhá ủa vậy luôn hả rồi ok ừ, cũng được đúng rồi ai cho xin tôi lục quần áo của tôi xem nào đâu rồi xem nào xem nào xem nào ờ đây đây đây đây có đây có đây có ngay có ngay đây đây đây đó ông mà thử cái này coi ủa cái này là cái gì đây cho ông thêm một cái pho, cái quạt này cái quạt hả đâu để, để, để mặc thử cái bộ này sao nữa bạn đây là cái gì vậy sao tự nhiên bà lại đưa đồ nữ tôi mặc vậy ủa cái này tính ra là này là người ta gọi là kimono đúng không mà sao nó có in hình bông hoa nữa kiểu ủa cái này là đồ nữ mà bà thì đúng rồi tủ đồ của tôi toàn đồ nữ cho tôi mà có đồ nam là có vấn đề nha ba ủa mà còn không có cái quần nữa tính là bà cho tôi cái áo bà không cho tôi cái quần trời ơi trời thôi cũng được muốn đấy. muốn cái quần thì thêm 60 điểm nữa nha ủa cái gì kỳ vậy chơi vậy luôn hả thôi rồi để để, để xem coi à lại nuôi cá hả phá hồ cá nè ok rồi để coi coi à đây cá, cá của tôi cái này là bạn pc của ca mui đúng không đúng rồi của tôi đó nè ông đừng có đập ra ông đừng có đập ra yên tâm đi không đập đâu nhưng mà khoan từ để coi coi u pc xịn quá vậy để coi coi cấu hình coi xịn không trời pc này ít nhất cũng phải hơn trăm triệu luôn á ờ biết thế nhưng mà ông có ý định lấy nó đúng không nhìn cái mặt tan kìa trời tất nhiên rồi tôi đã nói với bà mà trong làng này cái gì của bà sẽ là của tôi còn cái gì của tôi thì vẫn sẽ là của tôi cho tôi xin luôn cái này pc nha xin luôn cái màn hình làm pc làm pc của tôi ông có trả ngay không thì bảo đây hả ông có tin tôi giúp game bây giờ tôi không quan tâm ông là trưởng tim hay là trưởng top gì ở ờ, tin đâu kêu tin đâu à bà giảm bà giảm đối xử với tôi vậy tôi xin cái dàn pc bà không cho ok rồi tạm biệt ca mui nha bye bye à, ok các <laughs> <laughs> bạn ơi <laughs> Vậy là hôm nay chiến lợi phẩm của Phong đó chính là một bộ quần áo nè Rồi thêm mà bộ PC chăm cũ của Camui nữa bạn ơi Trời ơi xịn nha với lại thêm mấy miếng thịt bò nữa Trời ơi thấy ghê không Đó ờ, mày thấy không Trời mình không ngờ làm trưởng tim xuống ghê bạn ơi Làm trưởng tim hay là muốn làm gì làm luôn Không dám à, không ai dám dám cãi lại luôn bạn ơi Trời làm trưởng tim sướng của ta Hay bữa nào mình kêu anh dịch cho mình làm trưởng tim thử ngày ta Trời ơi mà khoan có khi nào mình giả mạo ông ông mới tới Dịch vậy sống đầu rồi cái đầu mấy bạn fan qua mét ông dịch cái đầu ông dịch không biết rồi ông xử mình không ta u thôi chắc không có đâu mấy bạn ơi cái này là phong chỉ cho cho vui thôi nha cho nên mấy bạn nhớ là đừng đừng có giận phong hay gì nha phong chỉ cho cho vui thôi à cái này chỉ là trong game thôi mà đúng không đấy đấy ok a few moments later ông giật lại cái máy tính của tôi tôi sẽ lấy máy tính của ông ha ủa trời Ủa bà lấy luôn cái vàng máy tính của ông mới tư dịch để bạn ơi Ủa khoan tính làm mình đâu phải mới tư dịch đâu Mình chỉ là phong cận mà Mình mặc skin ông dịch thôi Ê, Vậy là bây giờ là bà cá mui bà lấy máy tính của ông dịch chứ phải lấy máy tính của mình đâu mình lo đúng không thôi không sao ok thôi mình lấy xe về đem bộ pc đi bán kiếm tiền ok rồi cảm ơn các bạn đã xem video này nhé